À, xin mến chào à, quý vị và các bạn quay trở lại với kênh bất động sản sang Bình Dương thì à, rất vui được gặp lại quý vị trong cái à, sản phẩm mới nhất ngày hôm nay thì hiện tại ngày hôm nay em đang có mặt tại xã Vĩnh Hòa xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để quay cho quý vị và các bạn một miếng đất vườn nằm trên mặt tiền đường đất đỏ 7 mét nha quý vị miếng đất này thì à, có 3 mặt tiền à, nhưng à, trên sổ thì chỉ có hai mặt tiền thôi nha quý vị đây là cái mặt tiền phía trước nè là mặt tiền đường đất đỏ này 7 mét từ đây thì à, đi ra đường DT 741 thẳng ra phía trước á, là khoảng 2,5 km nha quý vị khoảng 2,5 km là ra đường DT 741 và cách uh, trung tâm huyện Phú Giáo khoảng tầm 3 km. Thì từ đây xuống uh, thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm gần 60 cây nha các bạn. Hiện trạng đất đó là đất ừ, trồng cây lâu năm nha quý vị. Đó. Trên đất là cao su. Vị trí đất của chúng ta thì từ đây là có một con đường con đường này là con đường à, người ta tự mở nha quý vị đó, của đất kế bên đó là người ta tự mở con đường để đi vào họ kéo điện hết phía sau luôn thì à, quý vị và các bạn à, xem video nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là like share chia sẻ À, cho quý vị nào có nhu cầu để có thể tiếp cận được à, đến cái miếng đất nha cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều và đây là cái à, hiện trạng đất của chúng ta em sẽ đi vào quay vào bên trong cho quý vị và các bạn xem hiện trạng là trên đất là trồng cây cao su nha các bạn cây cao su ở đây được khoảng 4 năm tuổi rồi miếng đất rất là vuông vức luôn mặt tiền đường đất đỏ là 63 mét nha quý vị sổ sách giấy tờ đầy đủ cao su rất đều sáu mươi ba mét mặt tiền và chiều dài của miếng đất từ à, cái đường à, 7m đi vào bên trong á, là khoảng 95m 95m thì ờ, ở đất trồng cây lâu năm Tuy nhiên thì theo ờ, cái quy hoạch là để khu vực này là quy hoạch là ờ, lên thổ cư được nha quý vị con đường đỏ này thì cũng là một con đường thông từ đây thì chúng ta đi ra đó bên tay trái á, là đi ra Tâm Lập xã Tâm Lập và còn bên này thì chúng ta sẽ đi ra đường DT 741 và trung tâm huyện Phú Giáo luôn chỉ trong vòng bán kính khoảng tầm 2 km là ra tới đường DT 741 và gần 3 km là tới à, chợ cũng như là cái trung tâm hành chính huyện Phú Giáo mặt đường rộng 7 mét bây giờ em sẽ đi qua cái đầu bên kia miếng đất nha mặt tiền này là 63 mét nha quý vị thì uh, chủ đất là cũng uh, kẹt tiền để cho con đi du học ấy. nên uh, bán cái miếng đất này đây thì có điện người ta kéo tự kéo qua rồi và từ đây mà chúng ta đi thẳng ra phía trước thì chỉ khoảng hơn 1 km là sẽ tới đường bê tông nha quý vị hiện trạng thì xung quanh cũng uh, họ cũng đã có bán hết miếng kế bên miếng đất trống phía trước là người ta đã phân lô người ta bán hết rồi nha quý vị sáu mươi ba mét mặt tiền và đây là cái con đường này là nằm trên sổ này quý vị đó cái mặt tiền này tại lâu người ta không sử dụng nó nên nó nó nó thành như vậy nhìn nó rậm rạp đó từ cột này qua cột này đó là sổ là hiện thị con đường này là con đường cột 5 mét nha quý vị đó, đi thẳng vào bên trong giáp với cái lô phía phía phía xa đó là cái đất của mình là 95 mét miếng đất rất là vuông vức luôn thì à, báo cho quý vị và các bạn luôn giá của miếng đất này chủ đất đưa ra là 77 triệu một mét nha quý vị 77 triệu một mét ngang là có nghĩa là 63 mét mặt tiền đó, là sẽ nhân cho 77 triệu một mét ngang thì à, tí nữa à, em sẽ dắt cho quý vị và các bạn đi ra tới đường DT741 luôn để chúng ta biết rõ hơn về cái đoạn đường mà cũng như là xung quanh của cái miếng đất này chỗ ờ, bố Minh đường này đi ra bố Minh dạ. còn đường này đi ra DT741 à, từ đây ra, ra bố Minh sổ sách giấy tờ thì đầy đủ Đó. miếng đất rất là buông vức luôn dưới trước mặt chúng ta thì họ đã phân lô ra họ bán hết rồi miếng bên phải ấy, miếng à, đất trống bây giờ thì à, à, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi ra đường DT741 à, để chúng ta biết rõ hơn cái vị trí của miếng đất này nha rồi xin mời quý vị và các bạn theo chân em nhé đã ra tới à, đường DT741 rồi nhé quý vị Đó. Rồi quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì à, vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 để biết thêm chi tiết. À, xin chào cảm xin chào và hẹn gặp lại à, quý vị vào những video tiếp theo.